Xã hội bây giờ lạ lắm. một Xã hội bây giờ lạ lắm, quen nhau vì nhan sắc, quý nhau vì đồng tiền, xấu ai ngó, nghèo ai theo. Hai, Rùi chết vì mật ngọt, đàn bà chết vì đàn ông khéo, đàn ông chết vì đàn bà đẹp, còn cha mẹ chết vì con bất hiếu. Ba, Người tốt chẳng bao giờ khéo miệng, kẻ xấu lại toàn nói lời hay nhưng hãy nhớ rằng hiền lành thật thà thì trời thương gian manh xảo trá thì trời phụ Bốn, Mọi thứ sẽ đến vào thời điểm thích hợp Điều bạn cần làm là hãy kiên nhẫn Năm, Người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn Nhưng tôi lại không nghĩ thế ở cạnh những người không hiểu mình mới là cô độc nhất trên đời 6. Đừng bao giờ lừa dối người khác bởi vì những người mà bạn lừa dối được đều là những người tin tưởng bạn và niềm tin một khi đã mất thì không bao giờ quay lại như lúc ban đầu 7. Có ba loại người là bằng hữu của ta Người yêu ta, người ghét ta và người lạnh lùng đối với ta. Người yêu ta làm ta ấm áp, người ghét ta khiến ta cẩn trọng và người lạnh lùng dạy cho ta cách tự lập. tám Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình. 9. Nếu như có người vì một điểm tốt của bạn mà tha thứ cho tất cả những điểm không tốt, thì hãy trân trọng họ, bởi vì hầu hết mọi người đều sẽ chỉ vì một điểm xấu của bạn mà quên mất bạn cũng có những điểm tốt vô cùng. 10. Đừng dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình. 11. Quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì, chinh phục được một người dựa vào trí tuệ. Có thể ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung. 12. Đừng nói mà hãy làm, đừng huyên thuyên mà hãy hành động, đừng hứa mà hãy chứng minh. 13 đừng phụ người đã từng giúp đỡ bạn, đừng hận người đã từng yêu bạn, đừng lừa dối người luôn tin tưởng bạn. 14. Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn